mưa tuyết ta tới giọt lệ nào không hạnh chợt đông trên má giờ tim tôi đang băng thành đá nghe xung quanh mình lệ tuyết góp thành mưa người nay đã rơi tình xưa tuyết rơi chiều mưa khóc cho tình chúng ta vì con đông người xa chuyện đào nào xa xưa đưa đón đời sau thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng say anh nhớ ân tình không nơi có em chờ trông khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng xin anh có quay về chăng em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng